mà cái này uống vô nó tỉnh kinh khủng luôn bạn đam không thua thằng nào á gọi là đam không trượt phát nào nó sáng bạn chơi vậy đó bây giờ công thức buổi sáng chia sẻ các bạn lấy giết kiền lần nha đầu tiên á là aqualin cứu cứu đói tiếng xuống chém chém gió online mày nó đam trẩu mà nó thôi trong trong người lớn đừng coi đó cái đó là chương trình gọi là luyện luyện phản xạ nha di dùng cái chương trình đam trẩu đó để duy luyện phản xạ và di test kiến thức cái phản xạ là cái gì đúng không mình là một người ceo mình là một giám đốc thì cái khả năng hùng biện mình phải cao mình nói sao nhiên viên không cãi được mày chứ không bạn nói nó mà nó cãi được nó đòi nó lương mà chết nha còn nói chung là gì đam cũng phải cắt á nói chung là buổi sáng các bạn đam kinh lắm buổi sáng đụng nó vô lúc đó là bên mỹ bên cali bên cali mà nó còn thích đúng không sáng giờ đó cali còn thích mới làm về tối tối nhẫn nhẫn lên nhiều khi hỏi mấy cổ sốc cũng làm chết luôn cổ sốc lắm mẹ hỏi chừng nào việt nam mới bán nước cho tàu cộng mà nó thấy ghét thiệt luôn á Xin chào các bạn đến với chương trình Review súp, Cái này cũng phải là Review súp các bạn Hôm nay giới thiệu sản phẩm mới Cái sản phẩm này được về Việt Nam lúc mà Duy đang bền bồng châu Âu đối thế bà Trời ơi Cái năm tháng đó đó mà Cái năm tháng mà đi châu Âu Nó khổ lắm mà Ăn không có ngon Mà ngủ không có im Mà ở nhà tụi nó tối ngày tụi nó xe nhau cái này Nó khoe mùi mới đã quá ship ơi cái đó nó mùi mới gì ao clip hôm nay giờ có đóng mùi mới gì không cái lọ này mới anh ba chục lần dùng à ba chục lần dùng mùi gì bị ghê vậy mùi nó là mùi orin plus máu cam các bạn thằng nào bị máu cam là là, là, là chắc lúc mà gọi là sáng sáng chế ra cái mùi này á thì à, tác giả đang bị bệnh máu cam orin là cam mà lất là máu orin lất là máu cam đúng không quá dịch ghê chưa nếu mà nói về cái công thức đó thì nó giống như là ao clip hai chục lần dùng nhưng mà nói về sự trải nghiệm biết nó bỏ bùa vô uống đã lắm bạn họ uống y như chai vậy nha uống y như cái chai này luôn nè ok vậy nè uống nha đã lắm nói chung là không biết diễn tả là sao nữa bạn nói chung mua đi nha tại vì uh, duy đi về về tới sân bay thứ nhất là duy về tập liền ngày hôm đó mà lập tức lấy ra khui liền bây giờ ngày nào uống này hết nó có một cái mùi của nó có một sự trải nghiệm một sự cảm nhận rất là tốt mà cái cái cái cái, cái sản phẩm mà Aulit này trước đó có hai loại chục lần thôi mà bây giờ nó bỏ thêm 10 lần nó thành 30 lần dùng 30 lần dùng nha 30 lần dùng thì cái giá nó nhỉnh lên chút đỉnh chứ không phải nó bằng giá đâu nha giá nó lên được 100 200 ngàn gì đó nữa lên rẻ lắm ví dụ như bình thường ao clip đi 20 lần dùng thì như là giá 800 900 gì đó còn giờ thì nó lên triệu mốt đồ thì nó, nó thêm ít tiền à thì bạn sẽ xài được nhiều hơn mà ao clip là cái gì đã nói rất là nhiều lần rồi nó là hàng xương sống của Nutrec mà rung trách là cái gì đồ dòng là clip kia dùm cái nha rồi ơi giới thiệu cái này là giới thiệu chia sẻ sản phẩm mới nó về nhiều mùa lắm mà cái ao clip này trước đây về rất là nhiều mùa nhưng mà duy đâu có chia sẻ làm gì đâu tại mỗi mùa nó khác nhau cái mùi thôi cái gì mà nó mang tính chất mà nó đột phá cái gì mà nó mang tính chất mà gọi là mình xài á mà mình mình không kìm được cảm xúc á mình muốn chia sẻ liền á thì mình mới chia sẻ mà cái này uống vô nó tỉnh kinh khủng luôn bạn đam không thua thằng nào hết gọi là đam không trượt phát nào nó sáng nào chơi vậy đó bây giờ công thức buổi sáng Duy chia sẻ các bạn lấy viết kiên lần nha đầu tiên á, là aqualin cứu cứu đối một tiếng xuống chém chém gió online mày nó đam trẩu mà nó thôi tung nói chung là người lớn đừng coi nó cái đó là chương trình gọi là luyện luyện phản xạ nha duy dùng cái chương trình đam trẩu đó để duy luyện phản xạ và duy test kiến thức cái phản xạ là cái gì đúng không mình là một người CEO mình là một giám đốc thì cái khả năng hùng biện mình phải cao mình nói sao nhân viên nó không cãi được bạn chứ không bạn nói nó mà nó cãi được nó đòi lên lương là bạn chết nha nó đòi lên lương cái gì vợ ốm con đau mẹ mẹ này nọ kia kiểu <laughs> bài khai con cá nha mình hùng biện tốt cái đó là kỹ năng quan trọng mà một người CEO như Duy cần mà bởi vậy cũng rất may rất may mắn là Duy có nguyên danh tẩu luôn tối ngày vô là cứ lấy ao clip ra đam không trượt phát nào Duy đam mà Duy đam trên Facebook thôi nên khi mà di đam như vậy đó có những cái khúc mà nó hay nó hấp dẫn á thì mấy đứa nhỏ fan của di nó lấy về nó cắt ra đăng lên mạng kiếm thêm cái gì kinh gì gamer di nguyễn kinh gì à, gì gì đam cùng di nguyễn kinh gì gì à, di nguyễn mơ vlog gì đó rồi kinh gì à, đam ba gạch gì đó tùm lum tùm la hết tùm lum luôn đứa một tháng kiếm được mười mấy củ xong cái nói em gì gì em mới kiếm được tháng lương đầu tiên từ youtube này đó thôi cho em uh, mua hũ aminolin đi anh sao vậy nói, ờ, nói chung mà em cũng dành tiền tái đầu tư chứ anh, anh em ốm quá cho em hai bịch mát đi anh đó vậy đó em dễ thương lắm cảm ơn hoài à thấy ra à, thôi kệ cũng được mày đừng có xuyên tạc tao được rồi nhưng mà nhiều khi nó thấy tụi nó làm ăn mình cũng tội nghiệp nhưng mà có mấy thằng nó cũng hơi láo nghe nó kiếm tiền trên thân xác của anh nó, kiếm tiền thân xác của anh nó giật cái tít trời ơi nó giật cái tít bạn nhìn bạn không tưởng tượng nổi luôn á nó giật lại gì gì qua đây cái gì à, cái gì mà nó dùng cái chữ công an tức quá công an giải tỏa phòng kim duy nguyễn đó không rồi lấy cái hình mình vô nó ghép với hình mấy đồng chí công an được cái còng nữa trời trời ơi bay tha rồi rồi rồi rồi phải chơi lố rồi nha mày cái đó anh, anh thông cảm với em giật vậy thôi nhưng mà ở trong em để đàng hoàng nó để đàng hoàng view nhiều lắm anh nhiều cái gì mà nhiều mà nhìn như vậy mà giá cổ phiếu bbt nó rất sao đó giật không có được bởi vậy đó quan điểm của gì là gì video là gì cho gì không lấy tiền, gì không có lấy bản quyền, không gì Nhưng mà xuyên tạc như là gì kiện nha Bây giờ luật an ninh mạng có rồi đó Xuyên tạc là kiện không nói nhiều nữa Nên thành phần bây giờ cái mạng xã hội nó cực kỳ nguy hiểm mà Thành phần tội phạm, kẻ xấu nó rất là đông Rất là đông Đôi khi á, nó thấy gì nổi tiếng, đôi khi thấy gì này nọ kia cái nó bay vô nó, nó bú phàm mà nó bú đàng hoàng thì không nói nha có những thằng nó bú rất bậy đó mà bởi vậy mang nói gì con là tẩu hết của nhà tẩu với nuôi hả trời được ơi sáng vô mà cái màn mà uống aqualin là cầm chừng dạo đầu thôi nha cái thằng của aralin đó uống vô có tác dụng là gì tạo năng lượng cho ngày mới nó giống như là bốn ly cà phê vậy đó hả sáng sớm uống ly cà phê không có đẳng cấp đâu mấy em sáng sớm chơi aqualin nó mới đẳng cấp tác dụng của nó là nó nhiều hơn bốn ly cà phê rất nhiều nó làm cho mình tỉnh táo ngày mới nguồn năng lượng sung mãn và nó làm cho cái cơ thể chúng ta nó nó chuyển đổi trạng thái từ ngủ qua vận động các nguồn năng lượng nó sẵn sàng mở dự trữ này nọ lấy ra bơm lấy ra chơi cáp dự trữ trong ngày hôm qua lấy ra chơi hiểu chưa hiểu chưa cái đó không phải là gọi là ăn sáng nha bạn cái đó gọi là loading không phải là ăn sáng đó mình dành chừng một tiếng từ nửa tiếng tới một tiếng để mình cho cái việc lót đinh đó đó là sản phẩm qua ra liêm một muỗng trước khi dùng ngủ dậy là muỗng liền đánh răng xong mà tán không có nói nhiều nữa nó bà chứ còn làm việc sau đây xuống giường mặc cái quần đánh răng có đứa thì nó đánh răng xong nó mặc quần mà kệ đi rồi uống cái này nha uống cái này nhâm nhi làm gì đó làm đọc báo sáng cũng được lấy điện thoại ra lướt lướt đọc báo sáng hay là chuẩn bị công việc cho ngày cho cho cả ngày bỏ tài liệu sách vở vô cặp gì đó đi làm tùy mọi người nha rồi xong rồi đó một gói lean body tới một gói lean body cái gói lean body mới là ăn sáng lean body là tất cả những cái nguồn dinh dưỡng cần thiết nhất cho một con người mà nó giới hạn cái mức calo thấp nhất nó đẳng cấp ở chỗ đó, dinh dưỡng đầy đủ nhất nhưng mà calo là thấp nhất 330 calo đầy đủ hết không thiếu gì cả còn hơn bữa ăn sáng nữa bảo đảm mà ăn tô phở ăn pizza ăn bánh mì ăn kiểu âu kiểu á kiểu nhật không có kiểu gì mà dinh dưỡng đủ như lên body kiểu nào đủ tại vì bạn ăn sáng cái giá trị của bữa ăn sáng là gì là ăn nhanh và ăn nhẹ nó mới kêu là ăn sáng chứ còn có mấy bố gì, ờ, gì mới ờ, đi khách sạn ờ, ba sao bốn sao một lần sáng gom hết đồ buffet luôn đúng không gom hết đồ buffet cái đó là ăn cho cố chứ không phải là ăn sáng nha nên gỗ body ăn sáng ăn sáng rồi chúng ta dự trữ được nguồn năng lượng chúng ta có được những cái chất cần thiết để bổ sung sau một cái đêm dài và tao ngủ tao đói á tao ngủ cho nó đói á đó bởi vậy muốn lean body là mình phải khống chế được cân đối mình phải chịu chơi với cân đối đó mình không để đói quá lâu nhưng mà mình đừng có để cơ thủ mình nó no đủ quá nhiều đó vậy nó mới lean được rồi sau đó đó tới phòng gym uống outlift outlift gì outlift ba chục lần dùng blood orange nếu mà bạn không đam thì bạn tới đó bạn uống tập tầm ngon lành ok hiệu quả duy nữa còn nói chung là gì đam cũng hơi gắt á nói chung là buổi sáng các bạn đam kinh lắm buổi sáng đụng này vô lúc đó là bên mỹ bên cali bên cali mà nó còn thức đúng không sáng giờ đó cali còn thức mới làm về tối tối rảnh rảnh lên nhiều khi hỏi mấy cổ sóc cũng làm chết luôn hỏi sóc lắm bạn hỏi chừng nào việt nam mới bán nước cho tàu cộng mà nó thấy ghét là thiệt luôn á tự nhiên nó vô hỏi này nọ mấy cái chuyện nó bực mình nhiều khi không muốn nói nhưng mà nói trong cuộc đời nó thật sự bạn bạn đừng có nghĩ là cuộc đời màu hồng nó thật sự chia, đây, chia sẻ rất thật lòng cuộc đời này nó có cái này có cái kia nó có đủ thứ cái nó cây cây muốn lặng mà gió chả chịu ngừng cuộc sống nó phải là áp lực nó nó phải là thủ đoạn nữa đúng không chúng ta không nên nghi ngờ người khác nhưng mà chúng ta phải đề phòng người khác cái đó là chuyện mà thật sự chia sẻ thẳng với bạn luôn nên nếu mà không có cái này tập không nổi cái này nó thật sự duy không có ao clip này thì bỏ luôn tập gì nữa vô nó đam cho mười mấy câu rồi thấy quạo wow rồi mất tinh thần ngày mới luôn không nhưng mà khổ một cái giờ á fan của Di nó đông quá bỏ tụi nó thì tụi nó nhớ đúng không Nó tờ Di không like không trên facebook nữa rồi ai à, chỉ dạy tụi em này nọ kia rồi em không biết mấy cái này không biết kia ai à, rồi em hỏi ai rồi em sắp đi đại học rồi ai hướng nghiệp cho em rồi em bị những thông tin xấu độc trên mạng xã hội mà mà gì không không ai không không, không ai nói cho em biết hết á rồi sau này em lỡ em vào tù ra khám mà tù tội thì sao nói chung cuộc sống này giờ di không có đời giả mà nghiêm nữa mà nó, nó cuộc sống gì nó quá rộng rồi quá rộng rồi ngày trước thì fan của Di nó ghim không à vô nó hỏi ở ờ, tập sau chuột bự tập sau lưng to tập game stream có teo không bây giờ thì thành phần nó cũng còn nhưng mà nó còn những thành phần khác nó vô nó hỏi chuyện xã hội nó vô nó hỏi lịch sử nó nó vô nó hỏi kiến thức nó vô nó hỏi về thế giới vô nó hỏi về du lịch ôi tất cả mọi thứ nên chốt là cầu á này là sản phẩm mới rất cần thiết mua uống thử mua uống thử rồi khuyên các bạn trẻ đèn câu luôn mạng sầu nó độc cực kỳ đó các em mà chơi mạng xã hội thì các em phải bình tĩnh trước thông tin biết được cái nào đúng và cái nào sai cái nào mình chưa kiểm tra được nó đúng sai thì mình không có nên bình luận mình cũng không có nên chia sẻ đó đôi khi mình làm những cái việc đó nó không có đúng mà nó sai thì các em nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng về nhận thức nhưng mà ở mức độ nặng hơn nó sẽ ảnh hưởng về tương lai anh nói thật cái mạng xã hội nó độc kinh khủng độc nha nghe đó, nên các em cứ theo dõi anh đi rồi à, ừ, theo dõi kênh Thành Online đó là những cái kênh chính thống nó không bao giờ có những cái thông tin xấu độc có đi chăng nữa là troll có đi chăng nữa là giải trí để tạo cho các em gamer cái niềm vui tiếng cười đó để sau này chuẩn bị hành trang vào đời các em có thể chọn con đường game cũng được không game cũng được không sao cả tùy mỗi người sẽ có một hướng đi riêng nhưng nếu mà các em chọn con đường game á thì các em có thể nhìn thấy BBT là một cái cơ hội nghề nghiệp để để cho các em hoàn thiện, phấn đấu, cải thiện bản thân để cùng phát triển trong cái môi trường game nó cũng tương đối nó lớn và nó rất là uy tín ở Việt Nam hiện nay. Thôi chào các em, buổi review ngắn gọn đến đây được xin được khép lại. Thành phần thì y như cũ, chỉ có số liều tăng hơn và cái vị nó độc hơn và cảm nhận nó tốt hơn. Cách dùng không có gì thay đổi cả. Nghe, nhưng mà chia sẻ thêm nhắc lại lần nữa buổi sáng Duy hiện tại đang xài là đó đầu tiên là Guaralin một muỗng set up xong rồi lên đam đó rồi xong một tiếng sau uống uống Lean Body Lean Body xong rồi đam tiếp đam tiếp khoảng chừng nửa tiếng tiếng sau Di uống Outlift và chuẩn bị cho buổi tập gym và làm rất là nhiều việc khác nói chung là vừa tập vừa làm vừa vừa đam vừa làm đôi khi mà mà đang đam nó có những cái âm thanh mà nó ghê rợn nó vang lên tỏn tỏn tỏn tỏn hoài bởi vì cuộc sống như nó là gì các bạn đừng có nên cuồng gym quá các bạn hãy sống mà còn hiểu gym Dream chính là đời Dream chính là đời Dream chính là đời Đọc cách nào cũng được cả các bạn Xin thân ái, kính chào sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học màu vách khi hoàng bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương em ơi em trong lá đỏ khoe xương màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên vẫn chờ cùng dòng điện phân cay nghiêng mãi vững bền với liên kết thời gian trái tim anh sắt đá cũng hòa tan tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim chót phóng ra đời anh chỉ có em mà thôi mà đồng vì em quá nhiều bí mật thương nhau cũ có đi rồi lại mất anh than thở trong khoảnh khắc cô đơn